Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Với tốc độ phát triển và đô thị hóa hiện tại, nhu cầu về nhà ở ngày một tăng cao, quỹ đất thì không tăng thêm, trong khi dân số vẫn ngày một tăng. Bởi vậy, xây dựng những tòa chung cư cao tầng như một yêu cầu tất yếu để con người có thêm chỗ ở. Hiện tại, những tòa chung cư của Việt Nam từ thu nhập thấp cho đến tầm trung đều bị ví như những khối bê tông đục lỗ, không mang tính thẩm mỹ cao.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 Đan xen đó là những khu dân cư mới và trẻ, cùng với những tòa tháp thấp, xẻ đặc. Dự án này bao gồm 3 tòa tháp với tổng cộng 114 căn hộ lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại, kích thước tổng thể của căn hộ dao động trong khoảng từ 65 đến 135 m2, với căn hộ đầu là khoảng 200 m2. Đặc biệt, được trang bị 4 bậc thang thượng từ phía mặt trời với tầm nhìn khác nhau ba tòa tháp này được đưa ra, tạo thành một hình bát giác, được hai bên tổ chức để tạo nên các đường chéo khác nhau nhìn thấy chúng. Điều này đồng nghĩa với việc những tòa nhà nằm bên dưới sẽ không bị chắn mất tầm nhìn. Ba tòa tháp Ruskogen là chung cư đẹp nhất thế giới với phần chân là điểm nổi bật nhất. Trong đó cầu thang và thang máy được kéo dài hơn 3 tầng. Chính vì vậy mà sẽ tạo nên được những khu vực ở ngoài trời được bao phủ hình thành nên một băng ghế cùng với thiết bị sân chơi. Chung cư Rondeskogen ở Stavanger, Na Uy được xếp vào là một trong những căn với những tấm mặt tiền cấu tạo từ tấm chaspa hình tam giác. Những tấm này sắp xếp xoay theo những hướng khác nhau để có thể phản chiếu ánh sáng tùy thích, tạo nên ảo ảnh và mặt tiền ba chiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với Bosco Vatican, một trong những chung cư đẹp nhất thế giới. Sau 5 năm xây dựng, tòa tháp đôi Bosco Vatican, dừng thẳng đứng ở Milan, Italia, đã hoàn thiện. Công trình do Bori Studio thiết kế, lập tức giành giải thưởng tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới, với khoản tiền thưởng là 50.000 euro. Hai tòa tháp có chiều cao lần lượt là 80m và 110m, trên các tầng đều trồng cây với tổng số lên tới 800 cây lớn và 14.000 cây nhỏ, cây bụi với 1.000 chủng loại khác nhau. Ở đây có 113 căn hộ với vườn riêng ở các ban công. Ngoài ra, còn có các khu văn phòng, thương mại. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ lo lắng về sự phát triển của cây xanh trong điều kiện thời tiết nóng bức của Milan. Để khắc phục điều này, các nhà thiết kế đã xây dựng một hệ thống để xử lý được nguồn nước tưới một cách tự động nhằm duy trì quá trình sinh trưởng cho cây. Tất nhiên, chi phí để tạo ra những tòa nhà phủ cây xanh như vậy không hề rẻ. Tất nhiên, chi phí để tạo ra những tòa nhà phủ cây xanh như vậy là không hề rẻ. Ngoài ra, những căn hộ nơi đây còn được trang bị nhiều kính để có thêm ánh sáng, gió mát cho các thành viên trong gia đình sinh hoạt, sinh sống. Chính vì vậy, tạo nên một thiết kế vô cùng hiện đại cùng với đồ đạc tối giản, tiện dụng. Cái tên tiếp theo trong danh sách những tòa chung cư đẹp nhất thế giới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tòa chung cư Intellect ở Singapore. Gần đây, Hình ảnh về khu chung cư độc đáo với các khối nhà xếp chồng lên nhau, được cư dân mạng Việt Nam chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi. Chúng tôi tìm hiểu và được biết, khu chung cư này tên là The Intellect, nằm ở Singapore. Do kiến trúc sư Buro Ole Srin thiết kế, công trình từng được giải thưởng công trình thế giới của năm 2015 tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới. Tòa chung cư có 1.040 căn hộ chia thành 31 khối, mỗi khối có 6 tầng. Interlake tọa lạc trên khu đất rộng 8 hecta, bao quanh là những dặng núi xanh bớt cây, không giống như các khối chung cư thẳng đứng, biệt lập thường thấy ở Singapore, thì Interlake là sự kết hợp giữa không gian sống và không gian cộng đồng, hòa với thiên nhiên. Các khối nhà được xếp chồng lên nhau tạo thành những khoảng trống như tổ ong. Giữa các khối có sự liên kết tạo thành 8 khoảng không gian ở kết hợp cây xanh với những khoảng sân mở, các khối nhà nằm xen kẽ, kết nối các căn hộ, tạo thành cộng đồng dễ tiếp cận và hòa nhập. Các khối lồng vào nhau, tạo thành một ngôi làng dọc với cây xanh sân thượng. Đây được xem là một trong những dự án chung cư đầy tham vọng của quốc đảo Sư Tử, vì nơi đây tạo ra những mạng lưới không gian sống và cộng đồng đan xen với môi trường tự nhiên. Công trình được bắt đầu khởi công vào năm 2007 và hoàn thành vào năm 2013. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với chung cư One High Park ở London. Một trong những tòa chung cư đẹp nhất thế giới, bí ẩn và đắt nhất là One High Park tại London Hiện tại, nơi đây có tổng cộng là 86 căn hộ, được tọa lạc tại khu Knai Rai, nằm liên kề với khách sạn Mandarin Oriental, công viên hải. Đặc biệt, giá thành nơi đây sẽ cao gấp 10 lần so với giá trung bình ngành bất động sản tại London và gấp 3 lần so với mức giá trung bình của bất động sản cao cấp trong thành phố. Chính vì vậy mà căn chung cư này được mệnh danh là chung cư đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Ngoài hệ thống nhà ở, Oan Hải Park còn có một dạp chiếu phim, một hồ bơi, phòng sông hơi, phòng tập thể dục, khu vực sân gôn nhân tạo và hầm rượu vàng. Tuy nhiên, bên cạnh giá thành đã đỏ, an ninh tại khu vực này rất tốt, luôn đảm bảo ở mức độ cao nhất. Tòa nhà này được trang bị kính chống đạn, phòng trú ẩn, cùng với đội ngũ nhân viên an ninh chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản tại lực lượng đặc nhiệm của Vương quốc Anh. Chính vì vậy mà nơi đây là địa điểm được nhiều nhà tỷ phú lựa chọn để sinh sống, đặc biệt là ông Rory Calvin, chủ tịch của hãng Calvin Co. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chung cư Cityline ở Milan, Ý. Chung cư Cityline là một trong những khu phức hợp chung cư do Zaha Hadid thiết kế nên. Nơi đây được xây dựng thành những tòa nhà chọc trời, với công viên xanh nằm tọa lạc ngay trên trung tâm của thủ đô Milan, nước Ý. Khu nhà ở Cityline Milano thuộc dự án Cityline là dự án mang tầm quốc tế, tái phát triển một khu phố cũ với quy mô đầu tư khoảng 523 triệu euro thời điểm đó diện tích là khoảng 160.000 m2, nằm tại trung tâm thành phố Milan. Ý. Dự án bắt đầu tiến hành vào năm 2004 và hoàn thành vào năm 2014. Dự án Cityline tạo cho khu vực đô thị lịch sử một mô hình phát triển mới với hoạt động ở, kinh tế và giải trí, một khu vực khuyến khích giao thông đi bộ và xe đạp, giao thông cơ giới hoàn toàn đi ngầm dưới đất. Khu nhà ở Cityline Milano tại Milan, Ý là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của phong cách kiến trúc Zaha Hadid, hiện trở thành hình mẫu, nguồn cảm hứng thiết kế kiến trúc chung cư của nhiều kiến trúc sư trên thế giới. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với tòa chung cư tiếp theo, 25 West Turin, Ý, nằm trong top những căn chung cư đẹp nhất thế giới. Tòa nhà 25 West được xây dựng với độ cao 5 tầng và tọa lạc ngay Turin, Ý. 25 West Turin, Ý được chính tay kiến trúc sư Luciano Pia thiết kế nên với những ý tưởng thiết kế vô cùng thân thiện với môi trường. Không những vậy, còn được biết đến như ngôi nhà nằm trên cây xanh, Hiện tại tòa chung cư này có tổng cộng là 5 tầng, cùng với 63 phòng lớn nhỏ khác nhau để tạo nên một điểm nhấn vô cùng phong phú, cùng với những loại cây xanh bao phủ xung quanh. Đặc biệt, cư dân sinh sống tại những tòa nhà nơi đây phải chịu trách nhiệm để chăm sóc các loại cây xanh này sinh trưởng, Cái tên tiếp theo trong video ngày hôm nay, Sugar Hill ở New York, Mỹ. Trung cư Sugar Hill tọa lạc tại New York, được mệnh danh là thành phố xa hoa, đắt đỏ nhất thế giới, được thiết kế bởi kiến trúc sư David S. J. nhận đầu tư từ tổ chức phi lợi nhuận có tên là Cộng đồng Nhà ở Broadway. Khi xây dựng tòa nhà này, David S. J. cho biết ông không muốn xây dựng một chung cư đơn thuần ở mức chấp nhận được cho người nghèo, mà ông muốn công trình này không chỉ để ở mà còn là nơi trải nghiệm sống. Bên ngoài được ốp bằng bê tông tối màu, cùng với việc sắp xếp hệ thống cửa sổ mang phong cách kiến trúc địa phương. Đặc điểm đặc biệt nhất là nhìn tổng thể công trình, có vẻ là một khối, nhưng nhìn chi tiết lại thấy như thể có nhiều khối xếp chồng lên nhau. Vì thế, tạo nên điểm hút mắt cho tòa nhà và cũng đúng với tiêu chí của kiến trúc sư về một chung cư không chỉ là nơi để ở, mà còn mang đến trải nghiệm sống. Do kinh phí có hạn, nên mỗi phòng sẽ chỉ có cửa sổ và không có ban công. Một trong những lý do khác giúp cho Sugar Hill được coi là chung cư đẹp nhất thế giới, vì có đến 70% căn hộ ở đây dành cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, còn có 25 phòng dành cho người vô gia cư. Hơn nữa, ở đây còn có trung tâm giáo dục trẻ nhỏ, bảo tàng, nhà xưởng